Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy chủ nhật ngày 25 tháng 10 năm 2021, tức ngày 20 tháng 9 năm 2021 âm lịch, ngày Bính Ngọ, tháng Mậu Tuất, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Bính Ngọ hôm nay là Mậu Tý, Canh Tý. Con giáp xung tháng Mậu Tuất là Canh Thìn, Bính Thìn. 1. Tử vi tuổi Tý. Cục diện tương xung khiến cho người tuổi Tý thường xuyên cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi. Để ngày hôm nay trôi qua nhẹ nhàng hơn, bản mệnh cần loại bỏ những suy nghĩ cực đoan, tiêu cực trong ngày hôm nay, bản mệnh cũng có thể nhận được sự quan tâm đến từ một vài đối tượng khác giới, tuy nhiên bạn chớ nên dễ dàng động lòng bởi chưa chắc họ đã đến với bạn thật lòng. Người độc thân nên giữ khoảng cách với họ để có thể tìm hiểu kỹ hơn. Trên phương diện sự nghiệp, chính quan cho thấy bạn là người nghiêm túc, tuy nhiên nhiều khi cũng vì thế mà thành ra cứng đầu, bảo thủ. Bạn cần cởi mở hơn trong việc tiếp thu ý kiến của mọi người. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thân, Thìn. 2. Tử vi tuổi Sửu. Do ảnh hưởng của cục diện tương hại, tính khí của người tuổi Sửu thay đổi khá thất thường. Bạn không giữ được sự điềm tĩnh, chín chắn, cẩn thận thường ngày nữa và khiến cho nhiều người cảm thấy khó hiểu, khó chiều. Đây cũng là nguyên nhân khiến bản mệnh thường mất kiên nhẫn khi phải giải quyết những công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ và cẩn thận. Có lẽ bạn đã bắt mình phải chịu áp lực quá lớn trong thời gian vừa qua, cuối tuần là thời gian hợp lý để bạn nghỉ ngơi. Hỏa sinh thổ, may mà nửa kia của bạn luôn là một người dịu dàng và thấu hiểu, nếu có chuyện gì căng thẳng, đừng giấu trong lòng mà hãy tâm sự với người ấy để đôi bên có thể cùng thảo luận và đưa ra cách giải quyết đúng đắn. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, dậu, hợi. 3. Tử vi tuổi dần Tam hợp phù trợ càng khiến người tuổi dần trở nên quyết đoán hơn. Bạn nghĩ gì là lập tức bắt tay vào làm ngay, song dường như cũng vì thế nên những quyết định của bạn thường khá hấp tấp và vội vàng. Bên cạnh đó, con giáp này cần chú ý thay đổi bản tính cả thèm chóng chán, của mình. Bạn nên duy trì sự nhiệt huyết và kiên trì của mình trong khoảng thời gian dài tiến hành công việc, như vậy mới có thể đạt được thành công. Mộc sinh hỏa, mối quan hệ giữa bạn và bạn đời phát triển tốt đẹp. Trước khi đưa ra những quyết định trọng đại, hai người luôn luôn trao đổi ý kiến với nhau. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, Mão, Tuất, Hợi. 4. Tử vi tuổi Mão, Cục diện tương phá cảnh báo người tuổi Mão cần phải chú ý đến vấn đề quản lý tiền bạc trong ngày hôm nay. Nếu có kế hoạch đi đến nơi đông người, bạn cần chú ý bảo quản túi sách, ví tiền, và nếu không cần thiết, tốt nhất bản mệnh không nên chi tiêu quá phung phí. Nếu đang làm công việc kinh doanh, bạn cũng chớ vội vàng đưa ra quyết định đầu tư vào thời điểm này, bởi có thể kẻ lừa đảo đang răng bẫy sẵn để bạn xa vào. Hãy bình tĩnh để chờ đợi một thời cơ thích hợp hơn nếu không muốn mất tiền đáng tiếc. Chính ấn cho thấy những người làm công ăn lương thường không quá coi trọng vấn đề chức vị hoặc tiền bạc. Tuy nhiên, bạn đừng vì thế mà thành ra thui chuột ý chí phấn đấu, dễ thỏa mãn với thực tại. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, tuất, hợi. 5. Tử vi tuổi thìn, Thực thần chiếu mệnh mang lại nhiều niềm vui cho người tuổi thìn, đặc biệt là với những ai làm nghề tự do. Bạn được nhận một khoản tiền hoàn toàn xứng đáng với công sức lao động mà mình đã bỏ ra. Với người làm công ăn lương, bạn vẫn duy trì một mức lương ổn định. Nếu muốn được thưởng nóng hoặc thăng chức, tăng lương, bạn cần phải cố gắng hơn nữa, dám nhận thêm trách nhiệm chứ không thể chỉ hoàn thành tốt bổn phận của mình. Hỏa sinh thổ, mối quan hệ giữa con giáp này với những người lớn tuổi trong nhà rất hòa thuận. Vì vậy, khi bối rối trước tương lai, lạc lối trong việc tìm ra hướng đi cho mình, bạn có thể chia sẻ với người lớn và tham khảo ý kiến của họ. Giờ tốt trong ngày, 23 giờ đến 1 giờ. Quý nhân phù trợ, thân, rộng, tí. 6. Tử vi tuổi tỵ Công việc của người tuổi tỵ tiến triển thuận lợi nhờ có tam hội giúp sức, bạn nhận được sự yêu mến của nhiều người do có thái độ hòa nhã, nhiệt tình. Nhờ thế, con giáp này còn có thể gặp được quý nhân trong ngày hôm nay. Quý nhân có thể là người bạn đã quen biết suốt bấy lâu nay. Hãy khiêm tốn và chú ý lắng nghe lời chỉ bảo của đối phương, người đó sẽ chỉ cho bạn hướng khắc phục những vấn đề còn khúc mắc ở hiện tại và những hướng đi phù hợp trong tương lai. Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực thành là ngày tốt cho xuất hành, khai trương, giá thú. Nhưng tránh kiện tụng, tranh chấp, vì vậy, bạn nên lên kế hoạch thực hiện công việc hợp lý, như vậy sẽ gặp nhiều thuận lợi hơn. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thân, Dậu. 7. Tử vi tuổi Ngọ. Thứ hai này, cục diện tự hình tạo ra nhiều tác động xấu cho người tuổi Ngọ. Bạn dễ hành động nóng nảy do không chịu được những lời chỉ trích của người khác, và điều này khiến bạn càng vướng vào nhiều rắc rối hơn. Dù lời phê phán từ phía người ngoài khó nghe, nhưng bản mệnh nên biết rằng những lời nhận xét chân thành của mọi người sẽ giúp bạn tiến bộ dần dần, và chúng có thể sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn những lời khen ngợi nhiều. Nếu có việc cần thiết phải đi xa trong ngày hôm nay, bạn có thể đi về hướng Tây Nam để gặp hỷ thần hoặc hướng Đông để gặp tài thần, đồng thời xuất hành vào giờ hoàng đạo để có thể được may mắn, thuận lợi hơn. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, mùi, tuất. 8. Tử vi tuổi mùi. Hỏa sinh thổ, người tuổi mùi rất vượng vận đào hoa trong ngày hôm nay, nếu còn độc thân, bạn có thể nhận được nhiều sự quan tâm đến từ người khác giới. Hãy mở lòng hơn và bạn nhận ra xung quanh có rất nhiều người yêu mến mình. Nếu đã lập gia đình, bản mệnh có một ngày yên bình. Bạn và nửa kia yêu thương và thấu hiểu nhau nên luôn bàn bạc và giúp đỡ nhau trong mọi công việc. Trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả luôn khiến bạn cảm thấy thư giãn. Tuy nhiên, thương quan lại cho thấy công việc của bạn đang rơi vào bế tắc. Bạn không nên mâu thuẫn, đối đầu trực tiếp với cấp trên, nếu có ý kiến gì bất đồng, bạn nên chú ý đến cách thức diễn đạt quan điểm của mình. Giờ tốt trong ngày, 5 giờ đến 7 giờ. Quý nhân phù trợ, mão, ngọ, mùi. 9. Tử vi tuổi thân Thiên tài xuất hiện là một dấu hiệu cực kỳ may mắn đối với người tuổi thân trên phương diện tài lộc. Bản mệnh vốn là người năng động nên luôn chủ động tìm cách công việc làm thêm được trả công xứng đáng. Một số người còn có cơ hội phát tài bất ngờ vào thời điểm này. Số tiền đó tuy không quá lớn nhưng cũng đủ để bạn dư giả trong ít ngày, bạn hãy có cách chi tiêu số tiền đó hợp lý, đừng tiêu xài phung phí, bừa bãi. Hỏa khắc kim cho thấy mối quan hệ giữa mệnh chủ và nữ kia không quá tốt đẹp. Một vấn đề bất chợt nảy sinh khiến hai người đều cảm thấy buồn bực. Đừng vội nóng giận và quy kết trách nhiệm cho ai, hãy bình tĩnh nói chuyện để hóa giải xích mích. Giờ tốt trong ngày, 23 giờ đến 1 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, thìn, tị. 10. Tử vi tuổi dậu. Chính tài cho thấy hôm nay là một ngày vui đối với người tuổi dậu làm công ăn lương. Bạn có thể được cấp trên đánh giá cao và trao cho một phần thưởng xứng đáng với những đóng góp từ trước đến nay của mình. Hãy coi đó là động lực để tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai. Nếu muốn giữ vị thế cao trong tập thể thì bạn không nên vội vàng hài lòng với thực tại. Bạn cần tiếp tục trao dồi, rèn luyện kỹ năng, đồng thời xác định những mục tiêu tiếp theo tham vọng hơn. Hỏa khắc kim cho thấy các mối quan hệ tình cảm của con giáp này phát triển không được lý tưởng. Bạn không nên đi tới những quyết định quá vội vàng khi còn chưa chắc chắn với cảm xúc của mình, nếu không tương lai bạn sẽ phải hối tiếc. Giờ tốt trong ngày, 1 giờ đến 3 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thìn, Tỵ. 11. Tử vi tuổi Tuất. Thực thần chiếu cố, người tuổi Tuất mở rộng được mối quan hệ hợp tác, làm ăn của mình. Những mối quan hệ ấy sẽ giúp bạn kiếm được một khoản tiền lời lãi kha khá và nhanh chóng trở thành con giáp giàu có. Hãy tiếp tục giữ quan hệ với họ nhé. Người làm công ăn lương duy trì mức tiền lương ổn định trong thời điểm này. Hãy tiếp tục cố gắng hơn nữa, đặt mục tiêu cao xa hơn nếu muốn cải thiện tình hình tài chính. Ngoài ra, bạn cũng có thể sắp xếp thời gian để nhận những công việc làm thêm. Hỏa sinh thổ, con giáp này có một mái ấm rất hạnh phúc. Nếu đã kết hôn, hẳn hai người sẽ luôn thấu hiểu và thông cảm với những hành động của đối phương mỗi khi nóng nảy. Sự bao dung sẽ giúp cho hai người tiến thật xa. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, ngọ, tuất. 12. Tử vi tuổi hợi Thủy khắc hỏa, người tuổi hợi dễ gặp những điều không như ý trong các mối quan hệ xã hội. Không phải lúc nào bạn đối xử tốt với người ta thì người ta đáp lại bằng một tình cảm tương tự. Biết vậy thì bạn không nên quá thất vọng hoặc tổn thương. Trong gia đình, mối quan hệ giữa đôi bên cũng không được như mong muốn. Hai người tỏ ra khá lạnh nhạt với nhau. Hãy tìm hiểu nguyên nhân của sự giãn nứt này là gì và hàn gắn ngay khi còn kịp, đừng đẩy đôi bên tới bờ vực tan vỡ. Thiên quan cũng cho thấy sự nghiệp của bản mệnh có nhiều điều bất chắc,